hello tinh phạm hello game mobile oh, hello ngọc rồi hai tiếp thôi cái bộ mod bikini kia bị lỗi mod không được nay tiếp tục mod lại cái bộ cũ ơi hello nhiếp ê này không có chơi uh, ờ, battle rau hả sao không thấy ờ, lên bắn với tụi nó vậy ồ oh, hello nhật di ơi vãi bị cay ăn bao tử yếu yếu chịu không nổi rồi, bao tử tự yếu lắm hay là xấu bụng cay cấp độ mấy? lừa vụ gì thái nó ờ, thái nó có nhà ngoái rồi đó vô chơi chung cho vui hôm qua không thấy không đánh đánh thì ok cũng được chứ gì hết trơn một cái điều lúc thiếu người lúc dư người tùm lum tùm lá nó lộn xộn sàn ổ trơn I caught sight she had a dark aura about her. à pin hai trăm mấy được ok không nghe hả ô sao kỳ vậy ai đó Hello. sao tao đắt rồi phải nhỏ nhỏ là đi tại ờ, có tivi à oh, hello Rinkizu đủ Ủa, ờ. người đi đủ người đi đánh ê nhiếp chút đánh liên minh nhiếp và hai đủ nữa ờ à vô tạ nội ơi tạ gì hôm qua tôi ngồi tôi viết cái buổi trời có làm sao đâu anh em chỉ vui mà trời tao viết vậy mà mấy ông này còn gánh được kìa cái, cái, cái, cái liên minh bây giờ mà tao muốn vô tao phải cập nhật chắc cũng cả buổi à giờ bỏ cập nhật sẵn đi bỏ cập nhật sẵn đi kè kè kèo kèo của nhật di kìa nhật di ơi <laughs> hello la la lại kiếm lại cái thằng nè Ờ, cảm nhận thôi đi Trời ơi, mấy ông nội nó quýnh ghê lắm mày toàn bạch kim không? bạch <laughs> kim kim cương không? đánh như cái máy điện nha Trời ơi Garena của bạn đã quá cũ <laughs> Hiểu rồi ha ông giống thái ông giống uh, ờ, taiwan vậy. <laughs> ông thái nè <laughs> à hả tôi gọi tôi cười muốn đau bụng luôn ạ ấy trồng ở Garena kìa trên cây coi <laughs> thái đâu rồi thái thái bận bợ đâu rồi lên đi đâu ờ, hàng máy đâu rồi máy móc rồi à, tại vì sao à, có mấy người hay soi mói nó cũng không thích nên nó không dám show lên kiểu không tao với nó thôi ừ ừ ý nó là facebook á mẹ facebook mà à. Ờ. tao không tiện nói thẳng ra là người nào nhưng mà tao tao cũng không thích cái kiểu mà cái soi soi cái đó rồi mà chắc mày cũng đoán được ai <laughs> tao tao không thích vậy không thích soi soi mệt lắm cái nào này nọ rồi kia đủ thứ kiểu mệt lắm hả hết Obama giờ tới tới thành Trump rồi hả có lẽ vậy Hello <laughs> Ken <laughs> Ken này có đánh liên minh không Ken? Imagination sẽ đánh như cái máy điện Má mà tao nói thiệt chứ mày chơi bản là A này ghét mày chơi muốn hết lát mẹ rồi mốt mà có, có cây để chi trời cây để thử cái pin tốt á cái pin Việt Nam á với lại thử hết quét luôn thử hết quét luôn quét xanh quét vàng luôn thật ra thì nói quét xanh thì cái quét xanh tao cũng làm <laughs> thêm bốn chục mà tôi làm hết tất cả quét xanh rồi con đầu tiên á assassin tôi chơi nó cũng nát tan quét xanh rồi nó chặt như cái máy điện ai tính ra cái con Detroit này nè nó nó nó nó nó <laughs> nếu mà ai là biến mà quy quy er giống như tao né kêu á chơi Detroit này hợp biết sao nó, nó đéo có quy er làm sao á tôi đéo hiểu tới giờ này tôi chưa có quy er nữa tôi bật lên con kêu có có quy ơ không cái ờ quy ơ có nè mà tới giờ này tôi chưa có luôn cấp nhiêu rồi mới cấp hai mươi hai ba à, để tôi coi cái nó quy ơ cấp mấy Oh, hello Yasuo. Dạ, Ông Yasuo đang thái hay là na đó. Nhà tôi sắp dọn cổ rồi. Ố, dọn cổ buổi tối hả? Chắc thiên thường quá. Ông bật y lên thử đi. <laughs> rồi để, để để tôi bật y lên y lên để làm gì ta nếu mở hồng đồ hả chịu gì không ở à, đó tôi bật y lên đó ông muốn coi gì ông coi đi ờ, tìm nước phát thải ờ bị dày? 60 giây ta chỉnh 60 giây ủa cái này mày chỉnh được hả chỉnh gì chỉnh uh, cái uh, chỉnh cái uh, cái, cái cái tim nè ừ chỉnh được tôi chỉnh lên ba phút cũng được nữa để cho mấy ông kia khỏi không. địa cái lúc mà đánh đánh liên minh không có tôm nói ví dụ như ờ, mày chỉnh ờ, nó trực tiếp luôn được không không không không, thấp nhất là 60 à, giây à, hello khuy minh cái gì định mệnh chết nay mua hay mod bikini đó tôi là cái dân cherry cho nên tôi có mua ông ơi dân cherry dân Chiri là không à, không có khái niệm mua oh hello hương bùi đây đây đây đây thánh hương bùi xuất hiện đây à, cực kỳ kết cái thánh này đây thánh này đây mít hết ghê rồi chưa ăn nữa hả chưa nữa anh à, chưa ăn thì vừa ăn vừa coi <laughs> đã lớn nhiếp nhà ngoái đã lớn nhiếp Ủa, nó on chưa ta on ờ, vậy nó nó đang đi làm mà À thiệt tình á, cái con uh, à, Destroyer này nè, nó không có tộc Jin Nó chỉ duy nhất có tộc uh, ờ, tộc Gon thôi Mà cảm thấy là cái dân mà lười quy ơ như thế này thì tôi thấy cảm thấy hơi chít chít rồi đây Lát nào mà cũng làm thích <laughs> không ông à, ông hưng bùi ông không ông chơi mid ông chơi mid giỏi hơn ông chơi mid giỏi hơn chơi đê đó thấy giờ ông hưng bùi là chim tôi thấy ông đi mid hay quá hay dù hôm nay sung sức ghê vậy <laughs> hôm nay ông Nhật Chi ông sung lắm ông thấy cái bạn của ông là ông ông vô vô vô la la thôi ông khoái dữ lắm bạn của ông cái gì con này mặc bikini mông cong hả đâu hai nó đứng yên cho mấy ông coi đảm bảo cực kỳ à từ tóc cho đến quần áo là hợp chuẩn luôn đứng dậy coi đứng đàng hoàng cái đứng gì giống như mẹ thiên hạ vậy vãi đứng đàng hoàng cái sao không đứng đàng hoàng chút nào vậy nó mới đánh xong mà nó đánh xong nãy giờ cái buổi trời còn chưa có hồi lại đây đây đây đây rồi xong gỡ cái vũ khí xuống anh em coi cho nó dễ đây chà khu này đỏ quá nhìn nó ây chà cơ bắp chứ bộ vừa cơ bắp vừa cong ngon lành chứ bộ sao được như thế hả à, là sao không sao được như thế là được cái gì mới được à, cái lão lờ về cái hoài đủ tim chưa làm kèo lon hả hình như chưa đủ đủ 10 người đi điểm danh đủ 10 người đi la làm kèo hay kèo về ờ, vô tiếp cũng được nữa sao cũng được chứ á điểm người đi tôi là một ông uh, ờ, Di Nguyễn là hai là ngoại hình hả ngoại hình thì bạn chỉnh mình chỉnh ngoại hình tại vì lúc tạo nhân vật nó có chỉnh tất cả mà đường cong à, từ mắt mũi tai mũi họng đít à, chân tay dài tay ngắn gì đó ô đủ hết chân vú mông các kiểu đủ hết bạn hết chỉnh được chỉnh được hết nha chỉnh được hết tất cả mọi thứ tải coi chỗ nào nhỉ tôi muốn tải discord về nè vô cái trang này nè đi bùi ông hưng bùi ông vô cái trang discord app com ông tải cái app này về trước đi rồi ông hãy nhấn vào cái đường link dưới phía dưới video của tôi khi đó ông sẽ vô được cái cái room 10 người sợ khó kiếm trời hôm bữa dư tới mười mấy người luôn á rồi lúc đó có người chơi người không á rồi cái lúc uh, hôm qua đó dư mười mấy người xong rồi cái lúc thì, thì kiếm một người hay người không ra Di Nguyễn là hả? admin admin admin chung luôn Ê, 49 kìa ý, ý, ý. Ê trời Cái này nhỏ vậy Rồi Chắc Chắc phải về đập đầu con ờ, Con cóc kiếm cái uh, kiếm cái viên ngọc nữa quá còn mặc áo như thế là làm sao hả cái áo này á bạn có hai cách đó là một là bạn phải mod còn thứ hai á là bạn phải mua trang phục từ Rana Rana sẽ mở bán những cái những cái trang phục này thì lúc đó bạn mặc lên á những cái trang phục mà bạn mua á là ai cũng sẽ nhìn thấy được hết còn những trang phục mà mod như tôi đang mod như thế này nè thì chỉ có mình bạn thấy thôi đây ở ngoài bạn thấy là mặc là bộ bikini đúng không nhưng mà ở trong là cái áo hồng mon hồng mon thì đây được chứng tỏ là tôi đang mod còn khi mà ông mua một đồ bộ đồ thật á thì cái đó là mà khi người nào cũng sẽ thấy được cái bộ đồ ông đang mặc hết ừ chờ ra việt nam chơi mod này cho anh em coi vui thôi nha <laughs> đừng về Việt Nam đừng mod nha mod nó ban nít mấy ông đấy anh em chơi uh, chơi anh em uh, thích cái bộ trang phục nào thì anh em bỏ tiền ra anh em mua giống như mua trong liên minh điện thoại đó sẵn ủng hộ Rana luôn chứ đừng mod đừng mod như tôi thật đây là chúng tôi mod cho mấy ông coi thử coi khi mà những nhân game 3D này nó khi mà mod xong nó, nó sẽ đẹp như thế nào nó sẽ hot như thế nào để chúng ta thị dâm được như thế nào thì ok chứ anh em đừng có mod đừng nên mod là một người hay mod tôi khuyên các anh em đừng nên mod <laughs> ông nếu mà ông ông muốn coi mà trang phục á ông vô cái kênh của tôi á vô cái phần video á có hai cái trang phục tôi tôi tôi có đang mod á cái cái có một cái clip mà hướng dẫn ờ, mod á có cái clip hướng dẫn mod luôn thì ông vô trọng ông coi trong đó nó có ờ, nó có hai bộ là bộ valentine với bộ uh, với bộ brown hai bộ đó đẹp lắm tôi tôi tôi thích hai bộ đó hơn cái bộ bikini này chủ yếu là tại vì tới mùa mùa mùa này rồi cho nên mặc cái nó hợp hợp thời thôi sao, sao xài gmail không giờ gmail giờ được bình thường tôi xài gmail đó tôi xài gmail vô mà gmail vô bình thường <laughs> hai cái bộ mà ông vô cái phần video ông coi hai cái bộ tôi mốt lúc trước hai bộ đó đẹp lắm cực kỳ nửa kính nửa hở hay rất là hay bộ đó đẹp đâu có mưa thì lạnh thiệt nhưng mà mặc bộ này là mấy ông nóng lạnh với nóng hợp lại là vừa đủ rồi vừa khớp rồi Thank you. I'm stay strong, Captain. Oh, hello, ông Vua Lê Đoàn của tôi bị lỗi bây giờ cần muốn chơi với em mà không được lỗi thì bữa nào ông, ông buồn buồn ông xóa đi xóa đi ông cài lại chứ giờ ờ, mấy cái lỗi đó thì nó lung tung lỗi đâu ờ, biết đường đâu mà mò mấy cái đường lỗi đó ông xóa đi cho chịu khó xóa đi lóc bị lắc hay sao vậy chả thấy là chát có mà đang chát đùng đùng mà phải không không gì đang chát đùng đùng mà ui da con nào vậy ô oh, có kiểu mới kiểu c F1 F2 QC được ngon vãi clip này à, cập nhật đo xong chưa từ từ đang à. À, một chết hai nhiếp ba nhược di bốn hưng bùi rồi à, ai nữa ta bốn hưng bùi nó kêu không tồn tại hả kỳ vậy coi chừng coi chừng đánh nhầm cái ờ, gmail không có đánh nhầm gmail không cái gmail bình thường mà ông tạo được ạc lên ờ, lên anh sụt thì gmail đó là gmail bình thường mà nó gì đâu kỳ vậy như đang bị lắc hay gì cái vụ mà chết lóc bây giờ nó nó nó nó nó nó, nó lên hơi chậm nè ờ đúng rồi tôi cũng đang bị uh, đang bị lắc uh, lắc chết lóc à You cannot do that right now. greatest mistake was putting his trust in vậy nếu gmail không được ông dùng thử cái khác đi dùng thử cái mail uh, à, yahoo hay gì đó thử đi thử thử hết mấy cái, cái gmail ông có hay yahoo đi thử đại đi tôi cũng bị lắc tôi cũng bị tôi đang bị lắc à, lắc chắc chắc lóc luôn nè à. chắc lóc đang bị lắc luôn chứ không phải chỉ có mình ông lắc hình như tôi cũng đang bị lắc này Oh, hello, Moon. Do you think that makes you special? The only thing that makes you special is the mark you bear. The mark that is no one kill. Master Hall is dead, and the mark of the Black Wolves will kill you in time. Yonkai would never điện thoại ai xài điện thoại thì không không bị nha mấy ông nào đang đang đang coi trên uh, trên gì trên uh, trên máy tính là bị nha nơi bản na lấy đồ Cái gì bạn bản lấy đồ 45 sao vậy làm quét thì lấy thôi chứ đâu có gì đâu bạn có ừ. vũ khí 45 đó vũ khí ép được á không quá tôi đang bị delay à. không chết lóc bình thường rồi đó bình thường đây rồi đó Entire. <laughs> đủ rồi chị miễn gắn kết nối vui lòng chờ chúng tôi gắn kết nối lại không thể kết nối được chuyện làm sao phải rồi kinh vậy rồi đợt xí tao bị cái gì rồi Phèo cái gì rồi Sao không vô Gì vậy chạy việc coi Sojourn, General Han has come with reinforcements. Ồ, oh, bạo lực quá. Chúng ta chạy ra đây. Ồ, cái bộ đồ này bộ đồ đỏ cộng thêm cái nó cái a cái nó cái tóc đỏ cộng thêm cái vũ khí màu đỏ à, đúng là full full set đỏ luôn. Get ready. Get ready. Defended. Defended. Hold still. Defended. cứ làm vụ đi ờ, đừng đánh với con đó chỉ mất công quá cắm đầu cắm cổ làm vụ cho lẹ ông hưng bùi vào được cái coi chưa vào được discord nhớ cắm mi cắm mic vô nha nói chuyện cho dễ giao diện của Discord đi đó không cái lắc chat lóc là tôi không có không không có chỉnh ra được cái đó do mạng do mạng hoặc là do đường truyền nó có vấn đề gì đó hay sao đó cái đó tôi đâu chỉnh được đâu bị lỗi cái gì để bàn để thử coi đang chat không chat tôi cho tôi một cái giùm cái nha sao tôi chả thấy ai chat gì chơi người ta Ủa, có vấn đề gì không trời dạ, ờ chat thử cái này. lắc cái gì á lắc chết lóc đằng sao á à không được rồi lỗi thử lại sao bị gì rồi ờ mạng bị gì rồi đang bị gì rồi phải video thì không bị mà chết lóc lại bị kỳ ta lỗi thử lại phải thử lại thử lại giáp thôi mà cũng khó khăn vậy nó đang bị gì đó không biết nữa có tay rồi cái liên minh của ta nó bị cái xịt cúc gì rồi phải kỳ vậy để tối tao đau lại mà Mình chơi đi liên minh này nó mất dạy lắm <laughs> đau quá không được đau á thì không được nha à. chạy thì chạy cũng không được nó chạy tới uh, nó chạy tới nó nói chung là nó bung đến cái lỗ chuối cái nó bị lỗi nói chung nó bị lỗi đó à. cái uh, mình tắt mình tắt nó nó đi mình tắt nó đi nó không chịu tắt nó lại trả lại <laughs> không nết <laughs> kỳ vậy tao là bị cái cái lỗi chỉnh gì đó chắc cái, cái bản này nó cũ hay là nó sao rồi quả chết lóc bị gì rồi sao sao chỉnh ta chết lóc bị vấn đề gì rồi có tài à có khi nào phải gỡ cái đây đây đây đây đây để dỡ cái tường lửa này ra mỗi lần làm gì đó tắt cái tường lửa đi đừng để tường lửa chạy phải quên quên quên phải còn cái chết lóc của ta đang bị gì nè nó đứa huyền đứa rồi yes I know doctor's orders trời em biết cò gặp mày không có nói gì không bà mẹ đi đến kìa là trò chuyện về các kết nối của dòng chờ chứ kết nối là chơi bạn không phải kết nối chuyện làm sao abc để cái gì vậy ta à, cái vụ chết lóc này tôi bó tay rồi tại vì nó, nó không phải là do do do do do, do gì vậy nó lè nó lét luôn tay tránh lóc bị gì rồi không thể chỉnh được giờ cũng không biết cách chỉnh reset stream thôi được không hả mạng tôi bình thường mấy ông ơi nếu mà mạng tôi bị vấn đề gì đó là là, là, là tôi đâu không đâu có chơi game được cái cái có thể là lỗi do youtube này nè cái chết lóc của youtube này nè chứ không phải là mạng đâu mạng tôi đang chơi game là bình thường mà sao đỡ thường mạng được cái kiểu giống như là nó lỗi cái gì đấy kìa cái này là do server của youtube rồi chứ không phải do tôi đâu không có vấn đề gì đó rồi sẵn là đây mua luôn cái quạt để làm nhiệm vụ bay luôn nha đây đây một cái quạt 40 40 xu rồi đó nhiều như bay có nhiều như bay luôn lại đó mà trả thôi chứng tỏ là youtube nó có vấn đề tại vì video vẫn chạy bình thường chứng tỏ là cái mạng của tôi nó không có vấn đề gì cả mà cái chat log nó lại không chạy chat bình tao thường đây, tao bên đây tao chỉ là thấy được có mỗi cái câu cuối cùng của cái ông uh, ờ, Rikiju uh, ờ, đang xem trên PC nè có thấy gì đâu ờ à, đúng rồi tao cũng thấy được cái nhiêu đó thôi đó đúng rồi chính xác tao cũng thấy được cái nhiêu đó thôi rồi vậy là mạng của tao với mày bị gì rồi đó thì là bị gì ta cái, cái khu vực này của tao với mày bị thôi quá ờ chắc vậy chứ giờ giờ có reset chim cũng không được nữa đó cho mã code đồ này kia đồ giữ vô giờ không cho cáp luôn dạ bị lỗi lâu lâu hay bị youtube youtube lâu lâu hay bị lỗi lắm đây god rồi thôi chứ đang ờ, gặp gì rồi ờ đang lỗi gì rồi ghê vậy ta Windstride cancelled. thì có phải gì giờ ta nếu mà tắt stream á để reset stream lại á thì thì phải ớt một khoảng thời gian xong bây giờ mới có 8 giờ đúng không bây giờ thôi đánh liên minh thoại mà vô liên minh thoại được chưa rồi cấp ba chục giết được cấp ba chục rồi vẫn <laughs> thôi kinh vãi xem chết cởi đồ ra cởi đồ ra cởi đồ ra sân đây sao đây hello vậy nào ông Di giờ về đi tôi up up stream up stream nửa tiếng à, giờ mình chơi uh, giờ dạ, upstream nha upstream tầm uh, nửa tiếng thì à, mình đánh liên minh tầm nửa tiếng nữa mình sẽ uh, mở lại để coi nó hết lát không rồi anh em anh em nào đánh lon thì đăng nhập vô nha chứ để bây giờ không chat được cũng khó cũng khó cũng khó anh em không giao tiếp cho được cũng khó quá rồi rồi để tôi upstream nên không cảm chắc khoảng à, nửa tiếng tiếng nữa để coi tình hình nó như thế nào tôi mở lại